Mình ở Sài Gòn Trời ơi trong nhanh của em quá đọc được Dạ ok Em cài Em mà sắm được em sẽ hát cho tất cả mọi người nghe Em hát tuy rằng là không hay em thích, em thích hát lắm Chị em chơi với đi Thôi em không dám chỉ Chỉ ngược lại em thì được đang ở quận 3 đây Thank you Ông cảm ơn Trần Phước nha Ra hết rồi, ra hết Anh em đâu Anh em đâu vào ngày mai nào Anh em vào ngày mai nào Ai thích chủ du Ai thích chủ À ai thích số 1 vào mai nào Thank you. Thank you. chúng ta vào đây xem miễn phí chúng ta vào đây xem luôn không mất cái gì các bạn chia sẻ với chết rồi chúng ta bút tay rồi đấy số một đã bút tay đấy đã tưởng tượng rằng là có quả chuối bên cạnh rồi thế nào anh em dài vào nha không ra hết bây giờ ôi rồi ôi phê chưa